dạ vâng. Dạ, thấy nghe rất là uh, rất là thích vì uh, bản thân em cũng có tính toán và cũng có tìm hiểu một chút vâng. về tử vi như là phong thủy vâng. uh, có một phần là em muốn hỏi là em năm nay là sao mộc đức vâng xin bao nhiêu à, em sinh là năm bính dần à. tám sáu vâng. và em đang có một cái dự án cũng khá là lớn với công ty em vâng. xây dựng một cái nhà máy ở bắc ninh Vâng, thì em muốn khởi công nó vào khoảng ờ, khoảng tháng 10 âm lịch thì vâng. có hợp lý không ạ? Vâng. Trước tiên là mình sẽ ờ, chia sẻ nó có ba cái câu hỏi ba cái ý trong này. Ừ. Ý thứ nhất đó là cái tuổi bính dần năm nay có vấn đề gì không? Trước hết là tuổi bính dần nói như này vẫn không đúng lắm đâu nhé. Nhưng mà nó cũng được khoảng tầm 30%. Tức là năm nay là năm Tân Sửu, Bính Tân hóa thủy. Bính Tân thì hóa thành thủy khí sinh tài Năm nay dần là mộc khắc thổ là xỉu là tài tinh Nên năm nay là cái năm rất là tốt đối với tuổi bính dần Đặc biệt là người tuổi dần Năm nay thì một trong những cái tuổi lúc đấy và nói tuổi xấu tôi không nói tuổi tốt Nhưng mà thực tế là nếu như, cái, nếu như mà đánh giá là cái tuổi tốt nhất trong năm 2021 thì là người tuổi dần Sau đó đến người tuổi mão à, Thì là người tuổi dần do là đắc được cái uh, chính tài cho nên là cái việc mà đầu tư xây dựng hay là mở rộng là cái việc rất là tốt à, tuy nhiên là cái nhà máy ở đó có tốt hay không thì nó còn phụ thuộc vào hai yếu tố yếu tố thứ nhất là thời điểm khởi công như là tháng 10 nhưng mà trước khi nói về thời điểm khởi công thì cần phải biết được cái tọa hướng của cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái nhà máy đó cái tọa hướng của nhà máy đó được quyết định bởi cái nhà điều hành cái xưởng cái nhà máy thì nó sẽ có cái trụ sở điều hành đúng không ạ và sau đó mới đến cái phần nhà xưởng đó thì cái trụ sở điều hành được khởi công xây dựng vào thời điểm nào và lập hướng ra sao và yếu tố thứ hai đó là cái bố cục sắp xếp cái nội khí tức là cái đường đi lối lại ở bên trong cái không gian nhà máy này thế nào thì nó mới quyết định được cái tính cách hay là mới trả lời nên hay không nên thì dạ. nên thành ra là cái này thì cần có cái sự tư vấn kỹ dựa trên cái mặt bằng tổng thể về bố trí không gian vâng. em em xin bổ dạ. sung thêm một dạ. cái nhỏ thôi để vâng, tức là có thể thử xem đây là ừ. cái nhà máy em ờ, xây dựng là hướng tây vì nó hợp ừ. với lại cái tây thứ bảy của em ừ, không phải đâu đây là bằng là như thế và vâng. <laughs> vâng, nói tiếp đi và vâng, nó có một cái hướng là hướng ờ, tây một hướng là hướng nó có hai mặt tiền ừ. hướng tây và một hướng là hướng nam ừ. thế này trước khi nói về trước khi nói về hướng hợp tuổi nhá thực ra nếu theo định long của tam phái thì cả hai hướng đấy nó đều không hợp với chân long tuổi bạn tuy nhiên tuy nhiên hướng Nam trong năm 2021 lại là từ năm 2021 trở đi từ từ năm 20 trở đi lại là cái hướng vượng nhất trong cả 8 hướng và kéo dài hơn 40 năm là cái hướng đại vượng vì ngũ hành thuộc hỏa đắc lệnh còn cái nhà hướng tây thì hết vận rồi muốn phát triển thì 20 năm 25 năm nữa kéo chưa đến đấy. đúng không phải hồi tính nhưng mà khả năng là hai năm hơn hai chục năm nữa mới vào được vận cho nên cái việc mà lập hướng là anh nên cân nhắc dạ. chắc cái này là phải dạ. nhờ nhờ dạ. thầy inbox riêng dạ vâng ạ anh sẽ tư vấn thêm sau ạ vâng cảm ơn cảm